tỷ hôm nay ra 41, nhất to thì ra kép 11 này Với lô tô thì ngày hôm nay đầu hai bị câm Đó, đầu các đít còn lại thì cũng khá là đồng đều Cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 79 này, 72 và 68 nhá Cái lô cặp thì có cặp 0990, à, 6886 à, Cái cặp 6886 thì ngày hôm nay nổ ra ba nháy lô các bạn nhá Đó, thì à, đặc biệt thì ra 141 rồi Thì cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn ngày hôm qua ở trên video à, Video thì ngày hôm qua mình có bắt cho các bạn là có cái chạm 4 này và có 41 để trong cái dàn đề rút gọn nhá thì ngày hôm nay thì chúng ta ăn đề 41 rất là ok à, thì à, mình hy vọng là ngày mai này mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật ok hy vọng là ngày mai sẽ cho các bạn là ăn cả đề cả lô các bạn nhá đấy hy vọng là cái cầu nó sẽ rực rỡ trở lại à, còn những bạn mà đang bị loạn cầu bí số đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với zalo của mình 0963 236 các bạn nhé số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thật tứ lương của mình thì mình cũng lưu ý với các bạn một chút là hiện tại thì đang có rất là nhiều nhiều những kẻ họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình đấy nó giả mạo rất là tinh vi luôn nhằm mục đích để lừa đảo các bạn thì các bạn cũng hãy để ý để tránh bị lừa đảo mất tiền oan thì cũng rất là khổ thân các bạn nhé đó còn bây giờ thì ờ, mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai cho các bạn hy vọng ngày mai mình vẫn sẽ tiếp nối được cái cầu đề và cầu lôi cho các bạn à, về bờ an toàn nhé ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 5 và chạm 3 dẫn đến rút gọn ngày mai sẽ có 151 454 565 575 585 131 232 343 363 373 độc thủ đề mình sẽ bắt cho các bạn 3553 và bạch thủ vip là 2552 đó các bạn mà trùng máu với mình thích những con số này thì các bạn chơi còn nếu không thì các bạn à, có thể là liên hệ với Zalo 0963236194